Chúng ta đọc và chúng ta thấy rằng là bố cục bài viết đã đáp ứng được yêu cầu đối với kiểu bài viết bài luận về bản thân rồi đúng không nhỉ? Câu 2. Các bằng chứng được nêu trong bài luận có đặc điểm gì? Chúng ta thấy rằng là các bằng chứng được nêu trong bài luận đều nhằm chứng minh cho lý lẽ trước đó, đồng thời mang tính xác thực cao. Câu 3. Người viết đã làm gì để bài luận xác thực đáng tin cậy? Chúng ta trả lời, để bài luận xác thực đáng tin cậy, người viết đã đưa ra các bằng chứng là một blog mang tên Ngày ngày đọc sách, các dự án mà người viết đã tham gia. Câu 4. Bạn có nhận xét gì về giọng điệu ngôn ngữ của bài luận? Chúng ta trả lời là giọng điệu ngôn ngữ của bài luận thể hiện sự chia sẻ về niềm đam mê văn học. Câu 5. Ở kết bài, thông điệp mà người viết nêu lên là gì? Bạn có nhận xét gì về thông điệp ấy? Chúng ta trả lời là ở kết bài, thông điệp mà người viết nêu nên là việc đọc sách sẽ là sự kết nối giữa các tâm hồn. Tôi nghĩ thông điệp này chính xác vì khi đọc sách, người đọc sẽ được kết nối với tư tưởng của tác giả cuốn sách, cũng như có thể chia sẻ nội dung cuốn sách với những người xung quanh. Sau khi phân tích được ngữ liệu tham khảo, chúng ta sẽ cùng đi vào viết Đề bài các câu lạc bộ ở trường bạn đang tổ chức tuyển thành viên. Bạn hãy viết bài luận giới thiệu bản thân để ứng tuyển vào câu lạc bộ bạn yêu thích. Thế để viết thì quy trình viết bao giờ cũng là bốn bước. Bước đầu tiên là chúng ta phải xác định đề tài đúng không nhỉ? Thế rồi thì à, mục đích À, rồi thì người à, mục đích viết này rồi thì à, người đọc là ai này đúng không nhỉ rồi ta thu thập tư liệu sau đó thì bước thứ hai là chúng ta sẽ phải tìm ý, lập giản ý. Bước thứ ba ta bắt tay vào viết và bước thứ tư là chúng ta chỉnh sửa, chúng ta đánh giá. Thế thì à, với cái đề bài này thì cô sẽ có một số gợi ý cho các em các em có thể tham gia câu lạc bộ văn học câu lạc bộ võ thuật câu lạc bộ bơi câu lạc bộ cờ vua vân vân rất nhiều đúng không nhỉ rồi câu lạc bộ bóng truyền, bóng bàn cầu lông vân vân câu lạc bộ toán học, câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật. Thì các em thích tham gia câu lạc bộ nào thì các em xem là mình có những cái tố chất, các yếu tố nào mà có thể đáp ứng được uh, các cái yêu cầu của câu lạc bộ để chúng ta giới thiệu bản thân ứng tuyển vào dễ dàng đúng không nhỉ? Mỗi bạn sẽ có một sở thích riêng, sẽ có một sở trường, trường sở đoạn riêng. Thế thì ở đây cô giới thiệu hai câu lạc bộ mà chúng ta có thể viết vào thứ nhất là câu lạc bộ võ thuật và hai là câu lạc bộ văn học nhé đây là dàn ý của bài viết giới thiệu bản thân khi tham gia câu lạc bộ võ thuật đúng không nhỉ mở bài là giới thiệu khái quát những thông tin của bản thân, thân bài nêu phương châm sống của bản thân, đưa ra ưu điểm của bản thân phù hợp với vị trí mà mình xin à, ứng tuyển và là một người yêu cây đẹp, học giỏi, tính tập trung cao, giao tiếp tốt, lại dẻo dai, phù hợp với học võ. Và mỗi sáng thì thường chạy bộ trên 5 km mỗi ngày. Kết bài để khẳng định lại các đặc điểm nổi trội của bản thân và lời cảm ơn câu lạc bộ. Bài viết như sau. Chúng ta tham khảo nhé. Xin chào các thành viên của câu lạc bộ võ thuật trường trung học phổ thông ta nêu tên trưởng của ta ra. Được biết câu lạc bộ đang có đợt tuyển thành viên, tôi xin được ứng tuyển vào câu lạc bộ. Là một học sinh năng động, ưa thể dục thể thao, tôi hoàn toàn tin tưởng mình sẽ trở thành một cao thủ võ thuật. Các bạn đừng thắc mắc vì sao tôi là nữ, thân hình mảnh mai mà lại xin học võ nhé. Phương châm sống của tôi khỏe để đẹp, học tập và cống hiến. Tôi muốn học võ vì tôi yêu cái đẹp, nhất là cái đẹp khỏe khoắn. Võ thuật là một trong những môn thể thao cần vận động rất nhiều và sẽ giúp tiêu hao năng lượng hiệu quả. Chính vì điều này mà khi tham gia tập võ đều đạn sẽ giúp cơ thể tôi trở nên săn chắc, tiêu hao mỡ thừa hiệu quả để thân hình trở nên cân đối. Một điều quan trọng nữa là các động tác kỹ thuật của võ giúp phát triển thể chất như cơ bắp và hỗ trợ phát triển chiều cao hiệu quả. Đồng thời quá trình vận động sẽ hỗ trợ máu huyết lưu thông giúp chúng ta ăn ngon và ngủ giấc sâu hơn. Tôi là một học sinh tích cực, thành tích học đứng top 10 trong trường. Vì học chiếm phần lớn thời gian nên tôi khá căng thẳng và áp lực. Sau những giờ học tập đầy căng thẳng thì việc đến với các lớp học võ và thực hiện các bài tập được xem như là một phương pháp để tôi giải trí, giảm stress hiệu quả. Tập luyện võ thuật thường xuyên cũng sẽ giúp đầu óc được thư giãn và tôi sẽ có một tinh thần lành mạnh, minh mẫn nhất, hỗ trợ cho việc học. Học võ cũng giúp tôi rèn tính kỷ luật và tăng khả năng tập trung. Tính kỷ luật được xem là yếu tố quan trọng mà người học võ cần phải có để hướng tới những thành công trong cuộc sống hàng ngày. Để rèn luyện võ thuật một cách hiệu quả thì tất nhiên cũng phải có tính kỷ luật cả về thể chất và tinh thần. Tôi tự tin mình chưa bao giờ là người tùy tiện, vô kỷ luật nên có tố chất học võ. Tôi cũng rất tập trung trong mọi việc mà khi học võ thì chúng ta không chỉ sử dụng những động tác ở tay chân, những chuyển động của cơ thể mà còn cần sự tập trung cao độ của trí óc. Chính vì điều này mà khi tập võ thường xuyên, kỹ năng tập trung của tôi cũng sẽ tốt hơn và tôi tập trung hơn trong công việc, trong học tập, các tình huống cần giải quyết hàng ngày. Và tôi cũng rất chăm thể dục, sáng nào tôi cũng chạy bộ từ 5 km trở lên mỗi ngày. Lý do cuối cùng tôi xin vào câu lạc bộ là muốn có thêm nhiều bạn bè, có thể chất tốt và tinh thần thượng võ cao, tăng khả năng giao tiếp khá. Chắc các bạn cũng thấy rồi đó, tôi và các bạn đều có chung niềm đam mê võ thuật. Đây là cơ sở tình bạn của chúng ta sẽ phát triển thêm. Chúng ta nhé. Lời cuối, tôi cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian đọc bài giới thiệu này của mình. Chúc câu lạc bộ võ thuật sẽ tạo được những dấu ấn và những điều có ý nghĩa đối với các bạn học sinh, đối với toàn trường và xã hội. Và sau đây là gian ý. Và sau đây là dàn ý à, xin được à, tuyển dụng vào câu lạc bộ văn hóa dân gian của trường. Mở bài là giới thiệu khái quát thông tin của bản thân, Thân bài nêu vị trí ứng tuyển, đưa ra ưu điểm của bản thân phù hợp với vị trí đó. Là học sinh chuyên văn, thích viết lách và cũng rất thích chụp ảnh. Tôi hoàn toàn tin tưởng mình sẽ phù hợp với vị trí này. Đã từng có kinh nghiệm trong việc đưa tin trên các fanpage. Kết bài là khẳng định lại các đặc điểm nổi trội của bản thân và lời cảm ơn câu lạc bộ. Và đây là lời viết giới thiệu